cổ động viên Đông Nam Á, chỉ Việt Nam mới cản được Thái Lan. Cảm giác chán nản là điều nhiều cổ động viên Indonesia cùng chia sẻ sau khi phải chứng kiến đội nhà chịu trận trước Thái Lan. Nhìn chung các phán xứ dàn đảo và cổ động viên trung lập đều phải thừa nhận sự chênh lệch quá lớn giữa hai đội và ở đó, nhiều bình luận tỏ ra tiếc cho đội tuyển Việt Nam. 90 phút của trận lượt đi vừa kết thúc nhưng coi như kết cục của trận chung kết đã rõ. Bởi Thái Lan quá vượt trội trước Indonesia và nếu như chắc chiêu hơn, thậm chí họ còn có thể thắng đậm hơn tỷ số 4-0. Chứng kiến những gì vừa diễn ra, các fan Indonesia từ hy vọng chuyển sang tận cùng thất vọng bởi sẽ là lần thứ sáu họ về nhì. Không đợi đến khi trận đấu kết thúc, ngay thời điểm thua 0-3, họ đã trút nỗi thất vọng lên đội nhà. Indonesia là vua Đông Nam Á, nhưng là vua của phần còn lại, một phán Indonesia chua chát bình luận. Đáng như thế này thì lượt về coi làm gì nữa. Tôi nghĩ ban tổ chức nên cân nhắc ngoại lệ, hủy trận lượt về đi cho rồi. Nếu có lượt cứ hai lần về nhì mà đổi thành một chức vô địch thì chúng ta sẽ có ba lần vô địch rồi đó. Hơn cả Việt Nam, phán Indonesia tiểu tao nói. Đáng trà Thái Lan chấp hai người như Singapore thì may ra Indonesia mới thắng được. Các phán khác thì bình luận thể hiện sự chán chường, như mua đá với Liverpool, ai là mua ai là Liverpool hẳn mọi người đều biết rồi đó. Như nghiệp dư đá với chuyên nghiệp, như lào đá với Indonesia, đáng ra đội Việt Nam mới xứng đáng vào chung kết. Indonesia vào tới đây chỉ làm mất đi tính chất của trận đấu quan trọng nhất giải. Các cổ động viên Indonesia tiếp tục thể hiện sự chán nản về màn thể hiện của đội nhà. Không hiểu ông chủ tịch BSSI có thâm đội hay không mà hôm nay các cầu thủ đá tệ vậy. Thế mà trước trận ông Sinh Tê ông còn bảo Thái Lan chẳng có gì đặc biệt. Coi trận đấu này, thế tiếc cho Việt Nam bởi vì họ là đội duy nhất có thể cản bước Thái Lan. Một phán Malaysia lên tiếng, Việt Nam đã khiến Thái Lan điều đứng bao nhiêu thì Indonesia lại khiến mọi thứ dễ dàng bấy nhiêu. Đội thứ 6 vô địch với đội 6 lần về nhì, quá xứng tầm một trận chung kết trong mơ của ASEAN, một phán Myanmar lên tiếng. Tôi nghĩ nên hủy lượt về và trao cúp cho Thái Lan chứ AFF Cup 2020 mà lại kéo dài sang 2022 thì mất hình ảnh quá, một phán Việt Nam nói đùa. Đợt. Bộ trưởng Indonesia, lượt về, chúng tôi sẽ cầu nguyện. DT Indonesia đã thua 0-4 trước Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainuddin Amali thì vẫn còn niềm tin. Ông cũng yêu cầu các cầu thủ tiếp tục thi đấu hết mình ở lượt về. Tỷ số thua 0-4 trước Thái Lan coi như khiến DT Indonesia sẽ lần thứ 6 lỡ ngay dạng khu vực. Bản thân người hâm mộ xứ dạng đảo cũng thừa nhận không còn hy vọng, nhất là sau khi họ chứng kiến sự thua kém quá nhiều của đội nhà trước Thái Lan ở 90 phút lượt đi. Báo chí Indonesia còn miêu tả rằng cơ hội đăng quang của đội nhà đang trong tình trạng nguy kịch. Dù vậy, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia, ông Zainuddin Amali thì vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Thông qua truyền thông xứ dạng đảo, ông tuyên bố, chúng tôi chỉ biết cầu nguyện dù thực tế là chúng tôi thua 0-4 nghĩa là chúng tôi phải thi đấu xuất sắc hơn đối thủ ở trận lượt về vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022. Ông yêu cầu đội bóng áo đỏ trắng không từ bỏ hy vọng và mong rằng huấn luyện viên Sinte Eom sẽ đưa ra chiến thuật chính xác ở trận lượt về. Mong rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ không nản lòng, giữ vững tinh thần. Hy vọng ở trận lượt về sẽ có những đột biến chiến thuật được huấn luyện viên Sinte Eom đưa ra, ông Zenudin Amali nói. Chính ông Zainuddin Amali cũng là người vừa đảm bảo tương lai của huấn luyện viên Sinteon bất kể kết quả ở chung kết AFF Cup 2020 có như thế nào. Nhưng có lẽ việc thua tới 0-4 cũng nằm ngoài dự tính của ông cũng như các cổ động viên Indonesia. Trận thua này khiến niềm tin của người hâm mộ xứ chàng đảo bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong khi đó, nhiều người thân của các cầu thủ đã lên tiếng động viên nhằm giúp các tuyển thủ Indonesia tránh rơi vào tình cảnh cục ngã. Mẹ của Evan Dimas khẳng định bà tin con trai tôi sẽ ghi bàn và giành chiến thắng ở lượt về. Trong khi vợ của tiền vệ này thúc giục anh tỏa sáng như anh đã từng làm tại chung kết U19 AFF Cup. Cảm ơn các bạn lắng nghe thông tin. Hãy đăng ký kênh để có tin tức mới nhất.